Chúng ta tiếp tục đến với bài số 3 Tính giá trị biểu thức 250 cộng M với M bằng 10, M bằng 0, M bằng 80 và M bằng 30 Với M bằng 10 chúng mình sẽ làm giống với mẫu ở bài 1 và bài 2 M bằng 10 thì 250 cộng M bằng 250 cộng 10 với m bằng 0 thì 250 cộng m bằng 250 cộng 0 và bằng 260. Với m bằng 80 thì 250 cộng m bằng 250 cộng 80 và bằng 330 còn với m bằng 30 thì 250 cộng m bằng 250 cộng 30 và bằng 280 Tương tự với câu B tính giá trị biểu thức 873 trừ n với n bằng 10 thì 873 trừ n bằng vâng, 873 trừ 10 bảo đảm 863 với n bằng 0 thì 873 trừ n bằng 873 trừ 0 và bằng 873 tương tự với n bằng 70 thì 873 trừ n bằng vâng. 813 trừ 70 và bằng 803 tương tự với n bằng 300 thì 873 trừ n bằng 873 trừ 300 và bằng 573 các bạn thấy có đơn giản không ạ? Với dạng biểu thức có chứa một chữ số thì mình sẽ thay những số tương ứng vào biểu thức đó và chúng mình thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia như những biểu thức bình thường và chúng ta đã xong bài số 3 mình cùng chuyển sang bài mới nhé